Từ Thanh Vân Trí tới Trầm Vùng Hương Phai, chặng đường 6 năm ấy, Thành Nghị đã đi như thế nào? Tôi đã chuyển từ việc chỉ theo dõi phim truyền hình sang theo đuổi người thật ngoài đời sau khi Thanh Vân Trí bắt đầu phát sóng vào tháng 9 năm 2016. Vì vậy, tôi đã không có cơ hội trải qua những vụ war trong quá trình anh ấy quay Thanh Vân Trí. Sau đó, từ những fan đã theo anh ấy sớm hơn Tôi nghe được rằng trong thời gian đó, anh ấy đã ngại lên mạng và cư xử im lặng trong đoàn phim như thế nào. Khi tôi mở Weibo, tất cả đều là những lời mắng mỏ vô cùng quá đáng. Khi Thanh Vân Chí hoàn thành và bắt đầu phát sóng, anh ấy đã không quay phim tiếp mà được công ty cũ sắp xếp tham gia vào một chương trình giải trí trên Đài Hồ Nam. Giờ nghĩ lại, tôi vừa cảm thấy cảm kích nhưng cũng lại vừa cảm thấy tiếc nuối cảm kích là vì tôi đã có nhiều cơ hội truy tinh hơn còn tiếc là vì anh ấy đã bỏ lỡ cơ hội được đóng phim trong thời gian anh ấy tham gia chương trình giải trí từ đó dẫn đến khoảng trống trong nghề khi được phát sóng thành văn chí khá nổi tiếng đồng thời bộ phim này cũng xác lập một kỷ lục cho tencent vào thời điểm đó rất nhiều người hâm mộ đã bị lâm kinh vũ thu hút và bắt đầu theo đuổi anh ấy kể cả bản thân tôi cũng vậy Weibo này đã được tôi sử dụng để follow anh ấy vào lúc đó và hiện tại anh ấy cũng là diễn viên duy nhất mà tôi follow. Khoảng thời gian năm 2016, anh ấy lên Weibo rất thường xuyên. Nếu kiểm tra lại Weibo của năm 2016 thì có thể cảm nhận được sự vui vẻ, tràn đầy sức sống của một cậu nhóc mới lớn. Anh ấy sẽ đọc hầu hết mọi tin nhắn riêng tư, cũng sẽ lật thể bài để trả lời bình luận của fan Mặc dù tính đến lúc đó, anh ấy đã ra mắt nhiều năm, vậy nhưng các bộ phim mà anh ấy tham gia đều không quá nổi tiếng, còn bộ phim truyền hình đầu tiên mà anh ấy đóng vai chính vẫn chưa được phát sóng. Chính Thanh Vân Chí và sinh viên năm nhất đã cùng cấp nhiệt cho anh ấy, khiến anh ấy thật sự nổi bật trước đông đảo khán giả và có chủ đề. Vào thời điểm đó, cho dù không được cập nhật hàng ngày thì vị trí của anh ấy vẫn ở khoảng 40 trong bảng minh tinh quyền lực ở đại lục Tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết vì anh ấy đã được biết đến và được yêu thích. Anh ấy từng đề cập trong một cuộc phỏng vấn rằng mình đã được nhiều người biết đến sau khi bộ phim được phát sóng và anh ấy rất hào hứng, không thể không kiểm tra số lượng người theo dõi trên Weibo. Nhìn thấy những lời động viên và bình luận của fan cũng sẽ cảm thấy vô cùng vui mừng. Anh ấy là mẫu người sẽ thu hút bạn ngay khi bạn nhìn thấy anh ấy. Đôi mắt anh ấy đặc biệt đẹp khi bắt đầu cùng người khác nói chuyện anh ấy sẽ nhìn thẳng vào mắt người đối diện có sự lịch sự có sự ôn nhu và có cả sự chân thật Lần đầu tiên đi tham ban, anh ấy cùng các bạn fan trong nhóm Weibo, tôi đã hoàn toàn bị anh ấy thu hút. Ý nghĩ lúc đó chính là người thực sự đẹp, thực sự là người đẹp nhất mà tôi từng thấy. Ở sinh viên năm nhất, có rất nhiều chuyện nên tôi sẽ sơ qua về một số cái. Anh ấy nói rằng anh ấy đã từng bị nhiều đạo diễn từ chối trong quá khứ, thậm chí còn nói anh ấy không nên làm diễn viên. Anh ấy muốn chứng minh rằng anh ấy có thể, vì vậy anh ấy vẫn nhất quyết kiên trì. Khi xem chương trình, chúng tôi đều cảm thấy rất xúc động. Tôi và bạn tôi đã đến gặp anh ấy vào ngày hôm sau và người bạn đó đã nói với anh ấy cảm ơn vì đã kiên trì đến giờ để chúng em có thể nhìn thấy anh. Thành nghĩ đỏ mặt ngay lập tức rất dễ thương một lần anh ấy đăng Weibo với tấm ảnh trống Trang ở thời điểm đó ở giữa các bức ảnh khác khi tôi và bạn mình đang đợi anh ấy làm xong việc anh ấy đột nhiên hỏi các bạn chưa xem Weibo mới nhất của tôi sao chính là cái kiểu rất đắc ý đợi chúng tôi bị lừa chúng tôi chỉ có thể hợp tác trả lời nhìn này tụi em còn tưởng là do sự cố mạng nên không tải được một lần, anh ấy ghi hình tại một cánh đồng. Sau khi kết thúc công việc, anh ấy rất hạnh phúc, bay lơ lửng giữa đám đông như một con bướm. Anh ấy muốn mua bánh mè đặc sản của địa phương cho tôi và đồng nghiệp, còn lẩm bẩm nói, đây là đặc sản ở đây, ngon tuyệt. Anh ấy lo lắng rất nhiều lần về việc fan có đói hay không, chúng tôi đã ăn không ít cơm của anh ấy Thực tế, môi trường ghi hình của sinh viên năm nhất rất khổ. Ký túc xá mà ekip thuê cho sinh viên nằm ở tầng hầm có khoảng 5-6 người trong phòng ký túc xá nam. Tôi không nhớ rõ nữa, lúc đó có sơ đồ của phòng nam trong chương trình. Thanh Nghị nằm ở giường đầu tiên ở cửa ra vào, có thể ổ cắm bị hạn chế nên họ đã nối dây điện trực tiếp trên giường của anh ấy, không an toàn lắm tôi đoán có lẽ anh ấy đã nhường cho các em trai tự mình chọn cho mình chiếc giường xấu này Sinh viên năm nhất được ghi hình trong 3 tháng nhưng thời lượng của anh ấy trong mỗi tập rất ngắn. Vì vậy, bạn có thể tìm kiếm các đoạn kết để xem nếu quan tâm. Ở tập sau, rõ ràng các thầy cô đã chọn anh ấy vào vai Lý Tiêu Giao. Vậy nhưng anh ấy nói rằng mình đã có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, vì vậy hãy để cho các bạn khác trong lớp có thêm cơ hội anh ấy đã chủ động loại bỏ mình, cuối cùng đóng hai vai diễn viên quần chúng trên sân khấu. Anh ấy đã rất sôi nổi và tràn trề sức sống vào năm 2016. Nghĩ đến những chuyện sau này mới có cơ hội để đánh giá lại, bước sang năm 2017, từ sau khi sinh viên năm nhất kết thúc, anh ấy đã chụp một vài tạp chí. Trong Tết âm lịch Trước đây, một số fan nhỏ tuổi đã cho anh ấy xem bản điểm cuối học kỳ. Anh ấy đã gửi phong bao đỏ vào nhóm, thật sự rất cưng chiều fan. Khi anh ấy vào, chuẩn bị gửi phong bao đỏ, sau đó tài khoản và Alipay không liên kết với nhau. Anh ấy mò mẫm cả nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng gửi được, còn nói quá khó rồi. Như tôi đã nói trước đây, anh ấy cư xử với fan như những người bạn vậy. Vào thời điểm đó, Weibo có rất nhiều quảng cáo và các dạng bình luận như Tiểu Hoàng Văn. Anh ấy đã tự tay chặn từng quảng cáo một để tránh việc người hâm mộ bị lừa gạt. Câu nói nổi tiếng của anh ấy, nếu kiếm tiền dễ dàng như vậy thì tôi có cần phải làm việc chăm chỉ như thế không? Anh ấy luôn làm gương trong việc bảo vệ mọi người. Thời điểm đó tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc lắm Thẳng tới khi không còn lịch trình nào của nấy sau Tết âm lịch cũng không có bộ phim truyền hình nào được phát sóng, fan của Lâm Kinh Vũ bắt đầu mất dần trên diện rộng. Chúng tôi bắt đầu bước vào giai đoạn chờ đợi đầu tiên. Sau đó chúng tôi mới biết rằng anh ấy đang huấn luyện chó và rèn luyện cơ bắp để thực hiện bộ phim Giải cứu Uông Tinh Nhân Vừa đúng tháng 5 là sinh nhật của anh ấy, lúc đó Hậu viện hội thông báo rằng bữa tiệc sinh nhật sẽ được tổ chức tại Thanh Đảo, nơi bộ phim đang được quay. Tôi và bạn đã định đi, nhưng ngay sau đó tôi nhận được tin bữa tiệc bị hủy. Các fan lớn đã hỗ trợ giá máy bay trên lệch cho các fan nhỏ, nhưng tôi nghe được tin là vì anh ấy nghĩ địa điểm xa quá, sợ mọi người gặp nguy hiểm nên đã tự mình hoàn tiền trên lệch cho fan. Tuy nhiên, tôi vẫn đến Thanh Đảo cùng những người khác vào ngày 17 tháng 5, sinh nhật anh ấy, anh ấy có nói trong nhóm Weibo nói về sau nhất định sẽ tổ chức sinh nhật, hy vọng có thể cùng mọi người vui vẻ gặp mặt. Nhưng kế hoạch này vẫn chưa thành hiện thực, đã 4 năm rồi. Phim bắt đầu quay vào ngày 18 tháng 5 vì để được thân hình đúng yêu cầu, anh ấy cần có cơ bắp to và một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Những ai khảo cổ có thể kiểm tra các công thức rèn luyện của anh ấy vào thời điểm đó. Tại phim trường, tôi nghe nhân viên nói nếu được thì không cần mang ô, Thanh Nghị cần phải đen hơn chút nữa. Vì vậy tôi cảm thấy trạng thái của anh ấy lúc đó chính là kiệt sức, mệt mỏi và bắt đầu xen lẫn sự thiếu tự tin. Việc quay cùng một chú chó rất khó, khiến anh ấy mất dần sự kiên nhẫn, thậm chí còn bị chó cắn vào ngón tay. Thành Vân Chí đóng máy vào tháng 4 năm 2016, giải cứu Uông Tinh Nhân đóng máy vào tháng 9 năm 2017. Mãi đến ngày 18 tháng 10, tôi mới may mắn tìm được một suất chiếu ở bốn rạp xung quanh và gom được những tấm vé quý giá. Nói cách khác, trong suốt 2 năm, bộ phim duy nhất được phát sóng của anh ấy là bộ phim không được quảng bá này và nó chỉ được chiếu trong vòng 2 ngày ở một số rạp. Nó đã làm chậm trễ thời điểm phát triển vàng của Lâm Kinh Vũ, không kịp rèn sắt khi còn nóng, hoàn toàn trống rỗng, chẳng ai quan tâm. Có bao nhiêu người đã xem bộ phim này vào thời điểm đó, có bao nhiêu người nhớ đến chàng diễn viên trẻ mê duyển suốt này. Tôi không chắc nữa, tôi chỉ biết rằng luôn có sự bất lực hiện lên trong mắt anh ấy vào khoảng thời gian đó một thành nghị sôi nổi và tràn đầy năng lượng của tôi cuối cùng đã buộc phải thể hiện sự yếu đuối vì nhiều lý do khác nhau trong suốt quá trình quay phim, anh ấy đã đăng Weibo, dù bận dù mệt, đều muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, đừng để quá muộn. Nửa đêm, anh ấy đang trong nhóm hỏi, quả quả, các em ngủ rồi sao? Anh không ngủ được. Nếu sau này anh không còn đóng phim nữa, các em có tiếp tục ủng hộ anh không? Các em xứng đáng để anh trả giá, Giờ nghĩ lại tôi vẫn muốn khóc Cảm ơn mọi người đã luôn động viên và khẳng định sẽ cùng mình ấy vượt qua thời điểm đen tối nhất vào lúc đó trong cả năm 2017, anh ấy chỉ có 3 lịch trình xuất hiện trước công chúng, liên hoan phim Bắc Kinh, khai máy bộ phim Giải cứu Uông Tinh Nhân và liên hoan phim quốc tế Thượng Hải. Đến tận cuối năm, tôi mới biết anh ấy sẽ nhận vai Trương Khởi Linh – bởi vì Trương Khởi Linh là nhân vật trong sách yêu thích của tôi, vậy nên giấc mơ đã trở thành hiện thực. Nộ Hải bấm máy vào ngày 18 tháng 3 năm 2018, anh vào đàn học võ thuật vào cuối năm 2017. Cơ bắp lớn mà anh ấy luyện được trong thời gian quay Uông Tinh Nhân khi đến thời kỳ Trương Khởi Linh đã phải giảm ngay lập tức sao cho thân hình trở nên gầy hơn. Khó, quá khó. Vào thời điểm bộ phim bắt đầu quay, anh ấy đã giảm hơn 5 kg, cũng có lý khi nghi ngờ cả năm đó anh ấy không ăn được một bữa cơm tử tế đây có lẽ là đức tin của một diễn viên chính thống trân trọng từng chiếc lông vũ không cẩu thả đối với yêu cầu về tạo hình của nhân vật không lừa dối bản thân hay khán giả quay phim còn lớn hơn cả trời không ai biết anh ấy đã phải trải qua những gì nhưng những lời khen ngợi dành cho vai diễn Trương Khởi Linh của anh ấy sau khi phát sóng trên mạng chính là những lời khẳng định trực quan nhất. Vào ngày 19 tháng 6, Lầu Hải Tìm xa được phát sóng. Tính đến thời điểm này đã được 3 năm kể từ khi Thanh Vân Chí trình chiếu một diễn viên nam đang trong thời kỳ hoàng kim mà sau 3 năm mới có phim được phát sóng, thực không dám nghĩ tới. Quay lại năm 2018, ở thời điểm này tôi đã bắt đầu trạng thái truy tin một mình, sự nghiệp của anh cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo. Thành Nghị chăm chỉ đã bắt đầu một cuộc hành trình dài với những bộ phim truyền hình như nội Hải Tìm Sa, Tần Lĩnh Thần Thụ, Sơn Hà Minh Nguyệt, Trường An Nặc, lưu ly mộng tỉnh trường an hoàn toàn sống tại hoành điếm Trường An Nạc thực sự là một bộ phim cổ trang đầu tiên mà anh ấy đóng vài năm chính theo nghĩa thực. Vì vậy, đối với nó, anh ấy rất chú ý vì nhân vật có tuổi đời khá lớn, nhiều cảnh quay đêm. Đánh giá về bộ phim hiện tại thì có vẻ không ai là không thích tiểu cửu, chứng thực năm 2018, không có tần suất cập nhật quy mô năm 2018 mỗi quý một lần. Khi ai đó hỏi tôi khi nào thần tượng của bạn mới có phim chiếu, giống như Thành Nghị khi được phỏng vấn và trả lời với một nụ cười gượng gạo, hiện tại tôi chưa có chứng thực, khi nào tôi có thì sẽ nói với bạn. Tôi chỉ có thể trả lời, phim của anh ấy vẫn chưa được phát sóng, khi nào nó được phát sóng tôi sẽ nói cho bạn biết Bước sang ngày 19 tháng 3, chàng trai của chúng tôi, người đang đắm chìm trong việc quay phim và không quan tâm đến sự tình bên ngoài, bắt đầu quay lưu ly. Cốt truyện đã khổ, nam diễn viên sau khi vào đoàn cả thân cả tâm đều khổ. Vừa quay vừa gầy, nhân viên trong đoàn phim nói bữa tối anh ấy chỉ ăn một quả táo. Thật khó để tưởng tượng nổi làm thế nào thể lực của anh ấy có thể được duy trì dưới áp lực quay phim cao như thế. Người qua đường chỉ nói nhẹ như quay tiên hiệp, bạn phải gầy để trông đẹp khi lên hình, nhưng tôi thật sự không thể chịu được khi nhìn thân hình ngày càng gầy của anh ấy. Vào ngày 19 tháng 6 có sự kiện phát hành thường niên của Tencent, anh vội vã đến Thượng Hải để tham gia quảng bá cho nộ hải, thật sự có chút mệt mỏi và phờ phạt. Anh ấy hứa với chúng tôi như thường lệ, anh sẽ làm việc chăm chỉ để không khiến các bạn thất vọng bạn biết đấy, tôi thật sự rất tự hào về những nỗ lực của anh ấy và sẽ không bao giờ thất vọng. Sau khi Luli đóng máy, Thành nghị người đã kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, bắt đầu một kỳ nghỉ, du lịch và học tập mà nấy đã để mất trong suốt 2 năm làm việc chăm chỉ. Trong thời gian nội hải phát sóng, fan mới lại đến, nhưng tính đến thời điểm Luli lên sóng, mất một năm trời anh ấy không có phim. Studio không hoạt động, không có người hâm mộ trung thành, lần thứ hai mất fan lịch trình công khai trong năm 2019 là 3 lần quảng bá nộ hải Tencent, hợp mặt Trion nộ hải, khởi động thăm tìm. Vào tháng 11, khi quay thăm tìm, Thành Nghị đã ở trong trạng thái phục hồi và tràn đầy năng lượng. Nguyên nhân đã được tôi tìm ra khi nghiên cứu Quipo của nấy, đó là nấy chỉ đi chụp tạp chí và vì dịch bệnh nên phải ở nhà. Trong 4 năm, tôi đã quan sát sự thay đổi của cơ thể anh ấy bằng mắt thường lúc quay phim tăng cơ, giảm cơ, giảm cân, trong lòng tôi đã chứng kiến sự biến đổi của anh ấy từ cởi mở, bối rối trở nên rõ ràng, vượt qua nghịch cảnh, bỏ đi những trong gai và trở nên nhẹ nhàng hơn, trải qua ba mưa gió mà vẫn giữ được sự non nước thì thật hiếm có. Nguyện vọng ban đầu của tôi luôn là dù ở trong hoàn cảnh nào thì chăng nữa, ít nhất hãy để anh ấy biết rằng tôi vẫn luôn ở đó bởi vì tôi sẽ không bao giờ quên ánh mắt hạnh phúc và sạng người mà anh ấy nhìn fan trong thời kỳ đen tối đó. Tôi đã nhìn thấy hai lần fan thoát. Tôi thật sự hy vọng rằng Luli sẽ là một ngoại lệ, mọi người có thể ở lại với anh ấy. Hãy đến và bảo vệ chân thành ước mơ của một diễn viên giỏi. Gần 10 năm sau khi ra mắt, Luli là vai nam chính đầu tiên được phát sóng của anh ấy trong một bộ phim truyền hình. Mọi thứ đến quá chậm nhưng may mắn là nó đã đến. Anh ấy cần sự ủng hộ của quần chúng, cần nhận được sự khẳng định và tự tin để tiếp tục bước đi trên con đường của một diễn viên. Trước đây tôi đến với anh ấy vì ngoại hình, trung thành với tính cách, nhưng hiện tại nghĩ lại, cả vai diễn và tính cách của anh ấy đều hấp dẫn tôi. Anh ấy thật ấm áp, thật tử tế, có sự kiên trì của riêng mình, có niềm hy vọng với thế giới, không đi theo lưu lượng và luôn mang đến cho tôi sức mạnh tích cực.